Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự để tiếp tục góp phần chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt đối với các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương, Công ty Điện lực Hưng Yên có phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 cho các khách hàng sử dụng điện. Theo đó, công ty sẽ giảm 10% giá bán điện cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng chống dịch COVID-19, mua điện từ các đơn vị thuộc EVN và các đơn vị bán lẻ điện, giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm đã nhiễm COVID-19, giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm đã nhiễm COVID-19. Tổng số thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng theo đối tượng là 3 tháng tại các kỳ hóa đơn tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2020. Như vậy với phương án giảm giá điện đợt 2 như trên, trong năm 2020, công ty điện lực Hưng Yên đã triển khai hai đợt giảm giá điện, giảm tiền điện với tổng giá trị dự kiến khoảng gần 400 tỷ đồng, với tổng thời gian giảm lên tới 6 tháng cho các khách hàng.